Chị dạ Vân, hello xin kính chào tất cả mọi người à, Có cái cách nào để có thể sử dụng cái dòng sản phẩm hàng Thiên Gel này Một cách hiệu quả nhất, đúng cách nhất và an toàn nhất à, Thì video sau đây Hùng xin đại diện hệ thống công ty Gel Tân Nga.com bên mình à, Với số like 0977755504 và 09367224 à, Xin chúc cho anh em à, cái cách massage à, cầu nhỏ bằng sản phẩm Thiên Gel này à, Mình à, hình dung trên cái bút nha Đó thì uh, đã có rất, là nhiều khách hàng nam giới các chàng trai đã tin dùng cái dòng sản phẩm hàng tin gel ngang tăng kích thước cầu nhỏ này à, khi nam mua về thì người ta sử dụng à, đôi khi có một số người sử dụng nó chưa có hiệu quả chưa đúng cách ấy, thì đem lại cái hiệu quả không đạt được 100 phần trăm nhưng vì thế hôm nay mình xin chia sẻ video clip này nhé rồi đặc biệt là để sử dụng cái dòng sản phẩm hàng tin gel này à, một cách an toàn mà chính hãng và nó đạt hiệu quả mong muốn nhất thì các bạn phải sử dụng được đúng dòng sản phẩm hàng chính hãng nha à, mình xin lưu ý trên tay mình đây là cái dòng sản phẩm hàng thiên gel lô mới nhất là lô 23 đó thiên gel à, nga truyền thống lô 23 nha đã sử dụng của nó anh em lưu ý này đó để mình dùng cho anh em xem và mình phải sử dụng thường xuyên và bôi mỗi ngày anh em lưu ý nha một ngày thì các bạn bôi hai lần bôi buổi sáng chút lúc thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi lần như thế mình bôi massage cổ nhỏ là từ 15 đến 20 phút rồi thì uh, trước khi sử dụng đúng không thì các em lưu ý là mình phải vệ sinh cầu nhỏ của mình bằng nó ấm mình ngâm trực tiếp cầu nhỏ vào nước ấm là từ 3 đến 5 phút này mình có thể chuẩn bị một cái tô nước ấm chẳng hạn mình ngâm thì cầu nhỏ vào nước ấm là từ 3 đến 5 phút nha đó mình ngâm vào đợi cho nó giãn nở nó nó, lưu thông tuần hoàn tốt hơn đấy rồi mình bắt đầu uh, sử dụng dòng sản phẩm này mình lau khô đi và mình massage cầu nhỏ nó cương lên một xíu rồi mình sử dụng cho nó dễ dàng hơn các bạn lấy một lượng gel bằng lòng bàn tay hoặc là mình có thể bôi trực tiếp vào cầu nhỏ là bằng hạt bắp ấy một giọt đầu tiên thì trong một giọt đầu này thì các bạn nên lưu ý là mình bôi đều thôi bôi đều cổ nhỏ thôi ừ. đấy mình lấy một giọt như thế này này mà bắp này hạt đậu đấy mình bôi đều cổ nhỏ giúp mình nhá mình bôi đều cổ nhỏ giúp mình thì trong một giọt đầu tiên thì mình lưu ý nha mình bôi đều dương vật thôi đó mình massage lên xuống chúng nó đều thân dương vật rồi bắt đầu từ giọt thứ hai trở đi các bạn mới bắt đầu thực hiện bài tập massage thì bắt đầu à, massage thì à, như thế này trong một giọt đầu tiên như thế các bạn bôi tương đối như thế nhá mình bôi đều rồi mình bắt đầu massage này các bạn lấy ngón cái và ngón trỏ của mình một lần chịu ok vuốt từ dưới lên trên giúp mình vuốt nhẹ nhàng từ từ chậm rãi từ dưới lên trên nó cứ massage động tác này liên tục giúp mình cho đến khi gel trên thân nhân vật nó khô nó ngấm rồi các bạn lấy giọt thứ ba thứ tư tương tự như thế rất đơn giản đúng không ạ đó mình massage mình vuốt nhẹ nhàng bài sang phải bài sang trái hay bài lên bài xuống như tập thể dục chẳng hạn đó và bài tập này còn gọi là bài tập Zen Win em lưu ý nha bài tập Zen Win đấy và mình khi mình sử dụng xong thì các bạn có thể đợi đến 4 đến 5 giờ sau nó khô nó ngấm các em vệ sinh lại rửa lại bình thường hoặc là các bạn có thể để qua đêm để tới sáng mai nó rất là ok và an toàn luôn nha đó là cái cách sử dụng cái sản phẩm hàm tin gel này và để cho đạt hiệu quả mình à, tối đa và dự mà về sau này tăng kích thước cầu nhỏ đấy thì các em phải sử dụng kiên trì và sử dụng một liệu trình của nó tối thiểu là từ 3 đến 4 lọ như thế này nha chứ không phải anh em mua một lọ này về làm bôi nó to liền không phải trên đời này không có thuốc thần tiên nào như thế cả đó là về cái cách massage à, cách sử dụng của dòng sản phẩm hàng tiên gel này một cách đúng cách nhất thì những bạn nam giới nào mà đang có sử dụng cái dòng sản phẩm này mà chưa cái hiệu quả và chưa đúng cách thì các bạn sẽ xem video mà mình làm theo hướng dẫn nhé rồi thì xin kính chào tất cả các anh em các bạn đừng quên đăng ký kênh và xem những video liên quan à, về dòng sản phẩm hàng Gerita này nha thì mình làm rất là nhiều video về dòng sản phẩm hàng gây tan này như là phân biệt thật giả à, những thông tin về dòng sản phẩm hàng gây tan luôn mới nhất rồi các bạn nhớ đăng ký kênh và xem những video đó nhé rồi xin kính chào tất cả mọi người chúc các bạn sử dụng một cách thành công nhất nhé